Chào mừng các bạn đến với khóa học Nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng là nền tảng căn bản giúp bạn nắm vững các nghiệp vụ kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, hành chính sự nghiệp đơn thuần, sản xuất kinh doanh hay dự án. Mỗi một đơn vị hành chính sự nghiệp sẽ có hệ thống kế toán riêng nhằm giúp bạn áp dụng được các chế độ kế toán hiện hành để hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động của đơn vị như thực hiện các hoạt động thu chi ngân sách nhà nước, nhận rút dự toán của mỗi dự án, vận dụng tốt vào thực hành làm kế toán cho đơn vị hành chính sự nghiệp. Hãy cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu về nội dung trong khóa học, những vấn đề chung về hành chính ở đơn vị hành chính sự nghiệp, định hướng về tổ chức công tác kế toán theo từng quyết định trong đơn vị hành chính sự nghiệp, hướng dẫn về hệ thống tài khoản theo thông tư 107 và các thông tư liên quan đi vào hướng dẫn chi tiết theo từng phần, bao gồm các nội dung liên quan đến kế toán mua nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, kế toán các nguồn kinh phí, kế toán vốn bằng tiền và các khoản đầu tư tài chính, kế toán tài sản cố định. Điểm khác biệt giữa việc quản lý tài sản cố định của kế toán hành chính sự nghiệp với kế toán doanh nghiệp. Kế toán thanh toán các khoản phải thu phải trả, các khoản phải thu khác trong đơn vị hành chính sự nghiệp –